kết cái kèo tài hơn đó, kết cái kèo, kèo tài hơn và trong hiệp 1 thì chúng ta canh chúng ta chơi đến cái kèo rung ở còn cái kèo tài xỉu thì anh em có thể thấy cao quá thì em có thể đợi kèo hạ xuống hai trái rưỡi chúng ta hãy vào còn kèo chấp này cũng khá là nguy hiểm bởi vì trong trận gần đây Arsenal đá trên sân khách rất là phập phù Ok, à, xin chào tất cả những anh em đã quay trở lại với kênh Trịnh tướng bóng đá cũng như à, Trịnh tướng soi kèo à, và fanpage à, soi kèo Trịnh tướng. à, và à, lời đầu tiên à, cũng xin chúc mừng cho tất cả những anh em ngày hôm qua à, chúng ta cũng hút được à, cái mã kèo à, trận đấu Manchester United à, và mình có à, chơi trong nhóm với mình à, hút được cái kèo Man United kèo tài à, và à, anh em hút thêm cái kèo AS Roma và à, cái xỉu nữa đó thì thì uh, ờ, vàng ga thì chúng ta còn uh, chơi những cái trận uh, lẻ những cái trận mã cỏ đấy thì uh, chúng ta hút được rất là nhiều uh, còn lại thì uh, ở cái trận đấu trong khuôn khổ vòng 25 à, giải ngoại Anh giữa Fulham và Wolverhampton mình đã phân tích rồi cũng như những cái trận đấu sớm ở cái uh, vòng Bundesliga thì uh, anh em chưa xem thì có thể lên xem anh em nhớ uh, điều, đầu tiên uh, nếu mà thấy hay cho mình cái nút like À, đăng ký cái kênh ở trận tướng bóng đá để đạt được 20.000 lượt đăng ký ở cho nó tròn ở để mình đồng hành với anh em và anh em cũng à, kết bạn và à, đồng hành với mình ở trong cái kênh mới đó là Trịnh Tấn bóng đá VIP đấy Trịnh Tấn bóng đá VIP nha anh em đấy Trịnh Tấn bóng đá VIP này đó để à, mình đồng hành cho tất cả những em ở những cái giải đấu mới thì mình sẽ lên kèo ở bên kênh này à, và à, anh em nhớ tìm kiếm mình ở qua cái Facebook chính chủ đó là anh kéo xuống mỗi clip bên dưới ở à, video có phần mô tả anh em bấm cái fanpage chính chủ của mình để clip vào thì sẽ ra cái trang cá nhân cũng như cái trang fanpage của mình anh em để là cái tin nhắn thì mình sẽ trực tiếp nhắn tin với anh em hoặc là anh em uh, nhắn tin vào cái số điện thoại 0336006341 đó thì mình sẽ trả lời anh em đó là à, cái số chính chủ của mình à, và tránh những cái tình trạng giả mạo thì à, điều đầu tiên mình muốn nói lại nhắc lại với anh em trước tiên là anh em thoát hết tất cả những cái hội nhóm kèo bóng Trịnh Tuấn và tất cả những cái hội nhóm này đều là giả mạo ở thời điểm hiện tại và cũng như ừ, đã bị hack rồi à, và những cái admin trong nhóm này à, đều là giả mạo và những cái thằng hack này nó sẽ đưa cho anh em những cái đường link à, để anh em qua à, cái nhóm khác à, và cũng như bắt buộc anh em phải đăng ký à, một cái trang đó thì uh, chắc chắn nó sẽ là giả mạo và những cái thằng giả mạo thì nó sẽ không có cái kênh youtube chính chủ của mình để thông báo cho anh em và nó chỉ nhắn được qua uh, telegram mà thôi và anh em gọi nó nó cũng không bắt máy đấy và nó cũng không có cái facebook chính chủ thì tốt nhất anh em uh, nào đã và đang ở trong những cái nhóm cũ hoặc là bị nó lừa hoặc là bị nó lôi kéo đưa vào những cái nhóm mới đó với những cái tin nhắn giả mạo đồ các thứ thực ra nó là thằng giả mạo mà à, nó nó nó nó làm như vậy đó nó hết hết ờ, à, và xin chắc lại với tất cả anh em tất cả những cái hội nhóm kèo bóng Trịnh Tuấn ở thời điểm hiện tại đều à, là giả mạo và không còn nhóm kèo bóng Trịnh Tuấn ở tất cả những cái hội nhóm ở của Telegram đó anh em muốn có thì nhắn tin trực tiếp qua Facebook mình sẽ gửi cho anh em cái link của nhóm kính đó để cho anh em thật sự à, không bị mắc lừa đó và một lần nữa thì à, đây đó những cái từ username trên Telegram kèo bóng trình Tuấn tất cả hiện tại là không còn sử dụng nữa anh em nào mà kèo bóng trình Tuấn mà nhắn tin với anh em trên Telegram là những cái thằng đó là thằng giả mạo nha đó ok nha đó, nhắn tin qua Facebook của mình đó, tiếp tục nữa là à, ngoài kèo bóng trình Tuấn còn trình Tuấn bóng đá cũng là giả mạo luôn đấy trình Tuấn soi kèo ở thời điểm hiện tại cũng là giả mạo tất cả những cái tele của mình đều giả mạo hết đó mình không còn sử dụng những cái tele này ok nha đó muốn có cái chính chủ thì cứ nhắn tin qua Facebook của mình hoặc là nhắn tin trực tiếp vô cái số điện thoại của mình mình sẽ hướng dẫn cho anh em đấy ok và quay trở lại à, cái trận đấu mình muốn gửi đến em là cái trận đấu ở trong cái à, khu khổ Hoàng Anh đó là cái trận đấu giữa e Leicester City sẽ gặp Arsenal đây là một cặp đấu mà rất là hay lý do là vì sao hay Leicester City cũng đang ở à, trên đà hồi sinh và có những trận thắng ấn tượng à, và Arsenal thì à, đang bị những cái đối thủ bám đuổi phía sau phả hơi nóng sau lưng đó và đang bị áp lực cho nên cái trận đấu này Arsenal có thắng được Leicester City hay không bởi vì Leicester City thi đấu trên sân nhà rất là hay đó thì anh em xem hết video mình sẽ phân tích và nhận định cho anh em đó, để chúng ta có một cái tỷ lệ kèo cho nó uh, chuẩn xác nhất và đừng quên anh em nào mà chưa có cái trang hoặc là chưa có cái hội nhóm chơi hiệu quả thì cứ liên hệ ngay và luôn ở Facebook của mình đó thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách để chúng ta chơi cho nó có lãi giống như cái trận xa ngày hôm qua Ok thì à, điểm qua cái uh, phân tích về cái bảng đấu này thì rõ ràng à, ở thời điểm hiện tại trên bảng xếp hạng thì Arsenal uh, cũng như Leicester City vừa trải qua uh, những cái uh, cung bậc cảm xúc ở trong cái uh, trận đấu gần nhất uh, với Leicester City thì họ uh, đã cho thấy những cái bất ổn nơi hàng phòng ngự khi cho dù có 3 trận thắng liên tiếp nhưng khi gặp Manchester United thì họ lại để thủng lưới chống vánh 3-0 Ờ, lý do là vì ờ, anh em để ý trong cái trận đấu trước thì cái hàng hậu vệ của họ thường xuyên dâng cao đó và không chịu lùi về à, để hỗ trợ hàng phòng ngự thì à, nó nó nó lũng rất nhiều bên hai cánh và anh biết rồi MU tấn công rất mạnh bên hai cánh ở với à, Ganacho hoặc là Bruno Fernandes và Marco Rashford một cái trận đấu anh em thấy cái cái bài vở của uh, Ten Hag uh, ông ta uh, ông ta nghiên cứu rất là kỹ cái đối thủ đó cho nên để cho Bruno Fernandes đá dạt qua cái cánh này thì ờ, thì uh, công phá vào những cái lỗ hổng nơi hành lang cánh này thực sự là rất là ok luôn đó cũng giống như cái trận đấu ngày hôm qua đó MU cũng đâm vào mạnh hai cái nách và hai cái cánh của của của Barca cho nên cũng gây ra được rất nhiều khó khăn đặc biệt là cái cánh phải đó và và sang hiệp 2 thì họ khai thác rất là tốt đó, khai thác rất là tốt hai hai cánh đó, cho nên phân tích phân tích video phân tích cái trận đấu lớn cũng phải dựa vào ờ, dựa vào cái cái đội hình cái mảng miếng chiến thuật chứ không không phải là vào à, đọc đọc à, răm rắp cái cái à, thống kê đồ các thứ ra rồi rồi đưa lên thì nó cũng nói chung là cũng không có có chiều sâu anh em đã muốn có chiều sâu ở trong những cái trận đấu lớn thì phải phân tích thế mạnh thế yếu điểm mạnh điểm yếu của từng cầu thủ từng cái vị trí cái sơ đồ và lối đá như thế nào đó thì giống như cái clip MU ngày hôm qua à, mình đã phân tích cho anh em rồi đó Barca thiếu đi bét đi và cũng như à, một vài cái vị trí à, đang gặp vấn đề đó cho nên với MU nó có sự trở lại của Martinez và Lindelof à, đặc biệt là sự là sự trở lại của Martinez và Varane đó thì thì à, gây ra rất nhiều khó khăn cho Barca và hai cánh nữa con bài Anthony là con con bài à, mình dự đoán cho anh em khá là ok quay trở lại cái trận đấu này thì à, bên phía của Arsenal thì à, họ à, vừa à, có cái mặt trận 4 à, trận chỉ thắng một trận thôi còn lại toàn hòa và thua ở và ảnh hưởng rất lớn trên bảng xếp hạng và trận đấu vừa rồi thì họ có một cái trận đấu rất hay ở trên sân của Aston Villa và kèo này thì à, ở tuần rồi anh em biết rồi ở tuần rồi thì anh em thấy là anh em trong nhóm hút kèo rất là nhiều đấy à, tìm kiếm này tìm kiếm qua cái trang fanpage của mình là cái trang này anh em anh em gõ a công tt à, với số điện thoại thì sẽ ra chính chủ thì anh em thấy không từng rồi thì anh em hút được rất là nhiều cái mã kèo đặc biệt là trận uh, Aston Villa đó Arsenal là hút rất là nhiều đó anh thấy chưa đó thì ờ, thì chứng tỏ một điều rằng à, Arsenal cũng có những cái vấn đề riêng của mình nhưng à, họ à, đã vượt dậy và cái hàng thủ của Arsenal cũng à, bị lũng ở một vài cái vị trí đó đặc biệt là cái vị trí cánh phải đó cho nên ở ờ, à, cho nên cái trận đấu này khả năng khả năng à, với cái hàng công thi đấu đang cực kỳ hay của Leicester City thì Arsenal mình tin họ cũng sẽ bị đâm bởi vì Leicester City đá trên sân nhà rất là tốt và trong 3 trận gần đây thì Leicester City có ờ, tới 6 bàn ở bình quân một trận họ ghi được hai bàn vào lưới của đối thủ ở ờ, trong khi đó Arsenal thi đấu cũng rất là ok khi đá trên sân khách đấy và trong ba trận gần đây thì họ cũng ghi tới tận 6 bàn vào lưới của đối thủ hai cái hàng công thi đấu rất là tốt nhưng hai cái hàng công à, thi đấu tốt đồng nghĩa với cái hàng thủ của họ sơ hở cũng rất là nhiều à, với Arsenal họ cũng bị thủng lưới tới hai bàn đó và ba trận họ thì thủng lưới 4 bàn trong khi đó Leicester City thì ba trận thì họ à, thủng lưới à, tới cũng 4 bàn một cái thống kê à, khá là ok à, không khá là ok và với cái trận à, với cái trận thua với cái trận thắng trận thua 3-0 trước uh, MU ở gần nhất thì uh, Leicester City cũng đang ngập lặng ở dưới bảng xếp hạng nhưng uh, mình thấy có cái điều gì đó uh, ở, cái sự tự tin đối với Leicester City đặc biệt là cái hàng tấn công và rõ ràng cái trận đấu này cái mã kèo mà anh em ok nhất mình thấy đó là chúng ta chơi cái kèo cả hai đội đều ghi bàn là mình thấy rất là ok à, trước tiên là kèo cả hai đội đều ghi bàn à, và cái kèo gốc nữa thì anh em thấy là trong 4 trên 5 trận gần đây thì à, Leicester City đều đi về cái kèo tài trong khi đó cái kèo gốc thì hai hai đội gặp nhau đá gốc cũng cũng khá là ít cũng khá là ít à, chúng ta xem lại cái thống kê à, trận gần nhất ở lượt đi thì Arsenal cũng đã thắng Leicester City 4-2 và cái thông số góc nó như thế nào cái đã có 8 góc thôi nha em Đấy, có 8 góc thôi Đấy. và à, Arsenal thì đá góc tốt hơn ở Leicester City ở nhưng hôm nay đá trên sân à, đá trên sân khách á, thì không biết như thế nào bởi vì cái trận sân khách gần nhất thì à, cái tỷ lệ góc của nó đi nổ về cái kèo tài ở cho nên trận đấu góc này mình thấy á, ở thời điểm hiện tại thì đá trên sân nhà của Leicester City thì uh, tốt nhất thì chúng ta đi kèo tài gốc ở ờ, kèo tài gốc trong cái hiệp 1 trước cái đi đó uh, tiếp theo nữa uh, về anh em để ý là uh, về cái uh, cái mặt tình hình nhân sự thì uh, cả hai uh, cả hai uh, bên phía của Leicester City thì uh, chưa có những cái sự phục vụ của những cái cầu thủ quan trọng đó là uh, Bernat hay là Evan hay là Justin cho chấn thương tuy nhiên thì huấn luyện viên Benarotger cũng có sự trở lại rất là quan trọng của à, Telemann nơi, nơi tuyến giữa đấy Telemann nơi chính tuyến giữa và anh em để ý à, đấy Telemann ở à, cầu thủ này và kết hợp với um, nhạc trưởng uh, Madison và tạo ra uh, cho uh, Leicester City uh, rất là nhiều những cái mảng miếng và cũng như những cái đường tấn công hay ở chỗ tuyến trên cho uh, ví dụ như là cho Jamie Vardy hoặc là uh, anh em nhìn xem cái trận họ thắng trên sân nhà trước uh, Tottenham đó thì rõ ràng uh, Tottenham uh, xin lỗi Arsenal cũng cẩn trọng khi uh, bước vào trận đấu này bởi vì uh, Leicester City gặp những đối thủ mạnh họ đá rất là cháy uh, họ đá rất là cháy đó cho nên cái trận đấu này uh, ngoài việc chúng ta uh, chơi những cái mã kèo mình vừa nói với anh em còn lại cái kèo chính thì chúng ta uh, chơi thêm cái mã kèo rung để đợi vào trận chúng ta chơi cho nó ok đúng rồi đúng chưa anh em đó uh, và hôm nay thì ở trận đấu ờ, trước trên sân khách thì Arsenal sử dụng sơ đồ 4411. Đấy và hôm nay thì không biết Arsenal nó sử dụng cái sơ đồ nào. À, bởi vì à, trận đấu gần nhất thì Arsenal đã thắng Aston Villa à, với tỷ số 4-2 thì ông ta quay trở, trở lại sử dụng cái sơ đồ 4-3-3. Tuy nhiên thì ở thời điểm hiện tại thì Arsenal đang à, à, Thomas Partey à, có vẻ à, sẵn sàng ra sân rồi nhưng mà à, nghỉ khá là lâu thì phong độ chưa thực sự ổn định. Nếu à, nếu Jorginho mà trong cái hiệp 1 à, thi đấu không tốt thì sang hiệp 2 thì Thomas Partey có thể vào và cái sơ đồ này là cái sơ đồ đang ok ở trong cái giai đoạn này à, với à, sơ đồ sử dụng sơ đồ 433 đó và hai cánh vẫn là à, Chosat và Buyosaka và Martin uriga và renisaka đó thì thì à, cái sơ đồ này cũng được đó em ở sơ đồ cũng được bởi vì cái nhân tố mới số 19 này đó và Buyosaka ok nha đó thì uh, đó là cái trận đấu uh, với Aston Villa còn lại quay trở lại trận đấu này thì uh, ờ, mình tin uh, mình tin uh, trận đấu với một cái tính chất quan trọng là Leicester City cũng đang khao khát có một chiến thắng để vượt lên cái nhóm an toàn bởi vì họ với cách nhóm cầm đèn đỏ chỉ có 4 điểm mà thôi thua một trận là bị nhảy xuống liền đó cho nên ít nhất phải có một cái trận từ hòa cho tới thắng và kể cả Arsenal cũng vậy tính chất của trận đấu này rất quan trọng nếu họ mà không thắng nữa à, thì chắc chắn Man City hoặc là Man United sẽ vượt lên à, rất là nguy hiểm bởi vì cái giai đoạn cuối mùa giải này à, không được mất tập trung cho nên với những nhận định về cái tính chất của trận đấu như vậy thì rõ ràng cái kèo này mình vẫn ưu tiên mình kết cái kèo tài à, mình kết cái kèo tài hơn kết cái kèo tài hơn và trong hiệp 1 thì chúng ta canh chúng ta chơi đánh cái kèo rung ở còn cái kèo tài xỉu thì anh em có thể thấy cao quá thì em có thể đợi kèo hạ xuống hai trái rưỡi chúng ta hãy vào còn kèo chấp này cũng khá là nguy hiểm bởi vì trong trận gần đây Arsenal đá trên sân khách rất là phập phù à, rất là phập phù à, bởi vì à, cho dù họ vừa có chiến thắng 4-2 à, ờ, trước Aston Villa nhưng à, không đảm bảo cái trận đấu này họ là có thể thắng được à, Leicester City bởi vì à, khi đá trên sân khách thì anh em thấy Arsenal đá à, đá không không cho người chơi một cái sự yên tâm nhất định anh em thấy không ở trong những trận gần đây trên đá trên sân khách á, thì à, trong hai trận gần đây đều thua ờ, đều thua và chỉ thắng được mỗi Aston Villa thôi nhớ Như cái tỷ lệ kèo này ở tỷ lệ kèo này để cho anh em có thể cân nhắc đầu tư vào cái cửa Arsenal chấp 3 phần tư là lý do là vì sao ở ờ, lý do là vì uh, Arsenal đã thắng Leicester City trong 4 lần gặp nhất ở nhưng phong độ của hai đội đang hoàn toàn trái ngược đó. thì Leicester City thì thắng 4 trên 5 lần ra sân gần nhất còn pháo thủ chỉ mới thắng ở à, 1 trên 5 trận ở 1 trên 5 trận trên mỗi đấu trường đó cho nên cái kèo này rất là nguy hiểm ở chúng ta đợi vào trận xem nó đá như thế nào Arsenal nó có công mạnh hay không hay để cho Leicester City nó áp nó áp thì chúng ta chơi kèo này rất là nguy hiểm nha đó cho nên đợi vào trận chúng ta chơi kèo đấu này mình thấy khá là ok và kèo ok nhất mình muốn gửi đến anh em đó là à, chúng ta chơi cái kèo cả hai đôi đều bị bàn và chúng ta chơi cái kèo rung là kèo ok nhất trong trận đấu này à, và mã chính thì mình sẽ cập nhật lại à, khi gần tới giọng lắc có đội hình cho anh em chơi đó anh em nào muốn chơi thứ liên hệ qua facebook của mình đó thì à, để ở cái link ở bên dưới đó mình sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách để chúng ta à, chơi chung và điều kiện để được chơi chung mình để có những cái mã kèo chuẩn thứ nhất là anh em phải có vốn thứ hai là anh em ở à, chơi chung gian đó không được chơi qua thầu qua cò đó, tránh tình trạng chơi qua thầu qua cò hoặc là chơi những cái uh, trang khác đó, nó không chung tỷ lệ nó khó ấy với lại uh, tránh tình trạng uh, không có vốn ấy, không có vốn chơi làm gì đúng chưa anh em đó, có một hai xị mà chơi làm gì ít nhất vốn phải một hai cụ trở lên thì mới chơi chung được với mình đó, cho chắc nói cho nhanh đỡ để có rất nhiều anh em xin kèo hoặc là à, hỏi kèo này hỏi kèo kia bởi vì mình à, một ngày mình nhắn tin với mấy trăm người làm sao mà mà có thời gian gửi kèo cho từng người được đúng không đó đưa vào chơi chung mỗi lần lên kèo thì tất cả những anh em sẽ thấy và không có vốn thì đừng nhắn tin tốn thời gian đúng không anh em tốn thời gian anh em có thể lên trên youtube của mình anh em xem anh em xem anh em tự đánh à, thì tự báo ngoài qua đầu qua cò đúng chưa đó còn khi một khi xác định chơi mình thì phải phải đảm bảo những cái điều kiện à, để mình đưa ra để chúng ta có muốn có lãi thì phải làm theo điều kiện vậy thôi đó còn không thì không ép anh em đó tránh mất thời gian của nhau Ok thì video phân tích và nhận định về trận đấu giữa Arsenal và Leicester City của mình sẽ được kết thúc tại đây à, và một lần nữa thì anh em nên cân nhắc đó thoát hết những cái hội nhóm cũ đó, kèo bóng chỉnh tướng ở thời điểm hiện tại đều là giả mạo đó đều là giả mạo và liên hệ qua Facebook của mình đó cái thứ hai ở cái thứ hai anh em nhớ cho mình nút đăng ký kênh ấn chuông thông báo và ủng hộ cái à, kênh mới của mình nha đó à, trình tướng bóng đá vip đấy trình tướng bóng đá vip nè đó à, đăng ký kênh ấn chuông thông báo để đồng hành cùng mình trong những cái à, à, giải đấu tiếp theo ok xin chào và hẹn gặp lại anh em vào những video sau